Yeah. Dạ. Yeah, dạ, xin chào các bạn hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là tạo fanpage và tối ưu SEO như thế nào cho nó hiệu quả và việc đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu đó là à, fanpage là gì à, fanpage nó là gọi là một cái trang mà Facebook muốn chúng ta tạo ra để à, tạo một cái cộng đồng người follow và chúng ta bán hàng ở trên này và tối ưu từ khóa à, tên trên fanpage để cho người khác tìm kiếm mình trên Facebook hoặc là trên Google cho nên là à, Facebook nó rất là ưu tiên cho với những ai mà bán hàng thì phải tạo trang fanpage đấy vậy thì tại sao chúng ta phải tạo nhiều fanpage chúng ta tạo nhiều fanpage thứ nhất với mục đích chúng ta là bởi vì là người dùng họ tìm rất là nhiều từ khóa khác nhau ví dụ như ở đây họ tìm rất là nhiều từ khóa khác nhau Đấy, có những người họ tìm về từ khóa thiết kế web bán hàng hay thiết kế website bằng WordPress thì mỗi một dịch vụ và sản phẩm của anh chị anh chị phải tìm ra những từ khóa mà khách hàng tìm kiếm và chúng ta phải tạo ra những cái fanpage chứa từ khóa đó cộng với tên thương hiệu của chúng ta để chúng ta khách hàng nhiều người cơ hội chúng ta tiếp cận được nhiều khách hàng hơn đấy và cái mục đích thứ hai nữa là chúng ta để làm gì để chúng ta phủ sóng thương hiệu ví dụ như à, chúng ta có thể phủ sóng thương hiệu Đấy, ví dụ như là thế giới web AZ thì khi mà chúng ta sệt vào thì các bạn thấy rằng là cái tên của chúng ta hiện ra ở đây hoặc là một cái đây là thiết kế web chuẩn mobile đấy là một trang web như vậy thì đây là cách để chúng ta phủ thương hiệu khi mà gõ một tên thương hiệu chúng ta lên thì nó sẽ liệt kê những cái fanpage của chúng ta tạo ra rất là nhiều đúng không nào đấy đó là cách mà chúng ta cần phải tạo ra à, nhiều fanpage như vậy thì mục đích của chúng ta đó là tiếp cận được nhiều khách hàng bán được nhiều sản phẩm và tăng cơ hội tiếp cận khách hàng nhiều hơn mục đích thứ hai là chúng ta phủ sóng thương hiệu của doanh nghiệp của cá nhân của chúng ta lên đúng không ạ vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đó là hai nguyên nhân mà rất quan trọng và cái thứ ba mà cái nguyên nhân thứ ba mà chúng ta nên tạo fanpage đó là Facebook nó khuyến khích chúng ta là bán hàng bán hàng qua fanpage à, qua fanpage của bạn nhá Đấy, qua trang uh, fanpage vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục là vậy cái bước tiếp theo vậy thì chúng ta có phải là việc đầu tiên trước khi tạo ra những cái fanpage thì chúng ta cần phải nghiên cứu cái từ khóa về sản phẩm dịch vụ chúng ta đang kinh doanh là và người kiếm đang tìm kiếm những từ khóa nào để chúng ta có được cái bộ danh sách từ khóa này thì các bạn cần vào cái trang web à, web đó là hayworktool.io sau đó các bạn chọn là tìm kiếm trên Google cho các bạn gõ cái tên sản dịch vụ mình vào ví dụ như các bạn gõ cái từ mà bạn đang kinh doanh lĩnh vực các bạn đang kinh doanh nhé à, gõ từ chung thôi ví dụ như là yến xào à, sau đó các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Việt rồi bạn bấm tìm kiếm vậy thì nó sẽ liệt kê cho chúng ta là 310 kết quả từ khóa mà khách hàng đang tìm nó gợi ý cho chúng nếu như các bạn mà tài khoản có à, tài khoản mà trả phí ấy, thì nó sẽ liệt kê hết tất cả những cái thông tin mà lượt tìm kiếm hàng tháng là bao nhiêu người tìm kiếm trên tháng cái độ đang tăng trưởng là đang tăng 22 phần trăm từ khóa nào đang bị giảm đấy rồi là giá thầu ước tính là bao nhiêu rồi là cái độ khó của từ khóa này là bao nhiêu ví dụ như nếu làm SEO làm SEO trên website mà độ khó 100 á, thì rất khó để mà các bạn mà mới mới bắt đầu làm mà làm được lên top rất là khó nha đấy như vậy thì ở đây đang có 14.800 đối với những người mà tìm yến sao anh Hòa rất lớn đúng không ạ nếu chúng ta chỉ cần một 10 phần trăm là chúng ta tạo được từ khóa này mà lên top mà chúng ta có 10 phần trăm truy cập vào website vào fanpage của chúng ta thôi đấy và trong có 10 phần trăm đó là tức là khoảng là một một ngàn một ngàn một ngàn lượt truy cập vào cái fanpage hoặc là website của bạn thì trong đó tỷ lệ chuyển đổi mình chỉ cần khoảng là 5% à, thôi đấy đúng không thì chúng ta cũng đã có khách hàng chúng ta có tiền rồi đấy, cho đây là sau khi các bạn tìm được cái bộ từ khóa này rồi thì bấm vào này à, bấm vào cái biểu tượng đây chúng ta sẽ export to excel thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái file từ khóa như thế này đấy, ở đây thì giai sẽ lấy cái ngành nghề của giai à, viết sẵn ở đây rồi thứ hai nữa là khi mà gia đã nghiên cứu và tìm ra được những cái từ khóa này rồi thì gia sẽ copy cái cái từ khóa này lưu ý cái từ khóa này các bạn nên viết à, hoa chữ cái đầu tiên để tạo cái tên fanpage cho nó đẹp nhá rồi sau khi xong chúng ta quay lại trang Facebook bước nghiên cứu xong chúng ta sẽ quay lại cái à, bước nghiên cứu từ khóa xong chúng ta sẽ tạo fanpage Đấy, chúng ta tạo theo bên bay với công thức đó là từ khóa Đấy, cộng với thương hiệu Đấy, của chúng ta để cho người ta biết mình là ai và khỏi nhầm lẫn đúng không rồi sau khi xong thì sẽ bấm vào cái dấu cộng ở trên Facebook ở đây có dấu cộng đây chúng ta sẽ bấm vô tạo sau đó chúng ta tạo trang đây cái tên trang này chúng ta sẽ copy cái từ khóa hồi nãy đây thiết kế web dạy học trực tuyến các bạn cách nhà có thể gạch ngang một cái rồi gõ tên thương hiệu của mình vào đấy thế giới web AZ rồi sau khi xong các bạn chọn cái lĩnh vực mà mình đang kinh doanh là gì ví dụ như ở đây là nhà thiết kế nhà thiết kế web hay là bạn là nhà hàng hay là spa hay là gì đó thì các bạn nhớ các bạn lưu ý khi Ctrl C ở đây các bạn nên copy cái tiêu đề vô phần mô tả này đây là việc tối ưu SEO đầu tiên để lập lại trong fanpage để cho ở à, thứ hai chúng ta sẽ gõ vào cái uh, tên website của chúng ta đó rồi chúng ta nêu login vào đây Đấy. mọi giá trị đều được nâng lên nhờ website đấy giờ cái số điện thoại của bạn là gì à, 038 482 7117 rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ bấm nút tạo trang rồi chúng ta đã tạo trang thì bước tiếp theo là à, Facebook nó sẽ yêu cầu chúng ta làm một cái ảnh đại diện một ảnh đại diện này thì các bạn có thể là thì à, đưa hình ảnh logo logo dịch vụ công ty chúng ta lên ví dụ ở đây là logo của thế giới web az net đây đây là logo với icon chúng ta lên còn nếu mà bạn bán sản phẩm thì bạn phải tạo những cái sản phẩm như sau đây bạn tạo cái hình kích thước khoảng 500 x 500 hình vuông ấy đây này các bạn thấy này đấy thấy cái hình à, đại diện không nhất nó là thể hiện là bạn phải thấy được bạn đang muốn chữa cái bệnh gì hay là bạn đang muốn bán về sản phẩm về cái chăm sóc da hay làm đẹp gì thì bạn đưa sản phẩm của bạn đưa cái hình ảnh minh họa đúng không sản phẩm minh họa rồi là tình trạng bệnh minh họa và câu từ số điện thoại các bạn như thế này ví dụ như vậy thì người ta đọc vô người ta thấy đúng ô cái bệnh này với thuốc này giống của mình người ta sẽ kích vô tỷ lệ sẽ chuyển đổi cao hơn tỷ lệ kích vào trang máy sẽ cao hơn so với bạn chỉ đưa cái hình à, à, đưa một cái hình người bệnh hay là đưa một hình sản phẩm thì người ta sẽ ít quan tâm hơn nhá đấy thì ở đây là dịch vụ chúng ta Gia muốn phụ sóng thương hiệu cho nên là gia sẽ để cái logo icon của của bên thế giới web iz.net rồi sau khi xong bấm open đợi nó tải lên đấy tải lên thì nó sẽ có cái uh, avatar đây rồi chúng ta có một ảnh bìa nữa ảnh bìa thì các bạn nên thiết kế khoảng là à, 900 nhân 300 rưỡi à, hoặc là 851 nhân 315 Vì các bạn đấy là nó sẽ vừa với hình ở trên hay sẽ tải lên đó, đấy, cái logo trên sau khi xong các bạn bấm nút lưu lưu chúng ta copy cái tiêu đề này chúng ta tối ưu SEO việc hồi nãy lúc chúng ta có phải phần mô tả chúng ta đã lập lại một lần bây giờ chúng ta tiếp tục vào trong cái phần ảnh bìa đúng không chúng ta sẽ tiếp tục bát cái tiêu đề của chúng ta vào đây lập lại lần thứ hai đây là việc rất tốt tối ưu SEO để lập lại để cho uh, fanpage Facebook biết chúng ta đang tập trung vào cái gì đấy thì đây là chính là bí quyết mà SEO mà ít ai biết để cho website fanpage fanpage của chúng ta lên top Facebook hoặc là Google các bạn lưu ý nhé à, sau khi xong thì các bạn sẽ copy cái phần à, mô tả ví dụ như ở đây đã có những cái mô tả sẵn rồi à, ai vô đây ví dụ ra có những cái mô tả sẵn đây rồi thì ra copy thôi nhé. chúng ta sẽ copy bỏ vào đây Đấy. sau đó chúng ta chọn Ctrl A Ctrl C thì chúng ta copy thêm một lần nữa để chúng ta bỏ vào cái hình avatar vậy thì cái tiêu đề tiếp tục lại vô phần avatar chúng ta lại tiêu đề được lập lại lần thứ lần thứ ba đúng không ạ tiêu đề tiếp tục được lập lại rồi xong bây giờ tiếp tục chúng ta phải thêm nút ngay lời khuyên là ở đây chúng ta có thể là thêm là à, yêu cầu khách hàng gọi điện ngay hay là gửi tin nhắn hoặc là gửi email thì ở đây thì chúng ta nên gắn là rõ về cái website để cho khách hàng tìm hiểu kỹ hơn thông qua cái website website nó sẽ uy tín và chuyên nghiệp hơn đúng không ạ tạo niềm tin hơn đối với khách hàng đó là xong cái bước này bước tiếp theo chúng ta sẽ làm theo cái bước là hoàn thiết thiết lập danh tính của trang ảnh đại diện thì chúng ta đã thêm rồi đúng không Đấy, chúng ta đã thêm rồi value rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ cung cấp thông tin cung cấp thông tin ở đây thì chúng ta có thể là thêm trang web này à, chúng ta sẽ thêm trang web vào trong này sau đó các bạn kích chuột ra bên ngoài để tự động nó lưu nó lưu xong rồi các bạn bấm nút tắt ở đây giờ chúng ta thêm vị trí chúng ta ở đâu Đấy, vị chú vị trí ví dụ như là à, các bạn ở Thủ Đức Hồ Chí Minh đi Thủ Đức hãy ghi địa chỉ chính xác vào nhé Hồ Chí Minh của thành phố Hồ Chí Minh để có được cái mã zip này này là các bạn nên gõ ví dụ như là Google ấy bạn gõ là zip code Hồ Chí Minh ở tỉnh thành nào thì các bạn gõ ở tỉnh thành đó nhé đấy thì ở đây các bạn bấm vào mã bưu điện ở đây đây zip code ở đây này nó từ 70 ngàn 74 đó là ở Hồ Chí Minh rồi vâng, sau đó các bạn ở tỉnh thành nào thì các bạn làm tương tự ở tỉnh thành đó rồi ở đây là 70 ngàn rồi chúng ta sẽ kích chuột ra bên ngoài để tự động cho nó lưu khi đã lưu thay đổi các bạn rồi lúc đó chúng ta mới bấm nút tắt đi rồi chúng ta thêm giờ làm việc chúng ta lời khuyên là các bạn làm online cho nên là khách hàng chúng ta luôn luôn bật chế độ là luôn luôn mở cửa tức là giữa vào giờ đêm 2 3 giờ sáng hay là suốt đêm khách hàng vẫn có thể tỉnh giấc để truy tìm à, thông tin cho nên chúng ta vẫn để nguyên luôn luôn mở cửa chứ không phải là chúng ta đóng cửa vào buổi tối nhá Đấy, cứ để khách hàng nhắn tin xong rồi sáng mai chúng ta dạy chúng ta hỗ trợ tư vấn đúng không chúng ta mà tắt đi thì tự dưng fanpage chúng ta nó đóng đóng lại thì khách hàng sẽ không tìm thấy nên chúng ta sẽ luôn luôn mở cửa rồi chúng ta thêm cái bước nữa là số điện thoại điện thoại mã vùng của ở Việt Nam các bạn nên bấm vào đây các bạn gọi là 84 đó là nó sẽ ra Việt Nam cộng thêm là chúng ta bỏ số 0 đầu tiên chúng ta nhập số điện thoại chúng ta thôi 398 482 7117 rồi kích chuột ra bên ngoài để cho nó lưu sau khi lưu xong chúng ta bấm vào dấu x này để tắt rồi chúng ta sẽ các bạn thực hiện cái bước là sẽ mời bạn bè ví dụ như chúng ta sẽ mời bạn bè như là đấy các bạn sẽ mời bạn bè vào trong tích fanpage ví dụ kích vào đây đó à đám đó thì các bạn mời bạn bè vậy kích vào những người tốt nhất là mới ừ. lần đầu bạn nên để khoảng 15 20 người bạn mời khoảng 15 20 người thôi nhé sau đó bạn bấm nút gửi mời Đấy. sau đó bạn sẽ thêm ờ, tạo bài viết chào mừng Đấy, bạn nên tiếp tục lặp lại cái cái tiêu đề hồi nãy lặp lại cái tiêu đề hồi nãy này để chúng ta tiếp tục lập lại cứ xeo thêm một lần nữa đó rồi sau đó chúng ta bấm nút đăng đăng bài viết đầu tiên cho cái fanpage các bạn nên tạo khoảng 10 cho đến 15 bài viết nội dung trên fanpage trước khi là các bạn mời bạn bè hoặc là chúng ta chạy quảng cáo nhé Đấy, như vậy thì nó mới hiệu quả rồi chúng ta vào trong cái phần bên tay trái này cho bên là chỉnh sửa thông tin trang chúng ta vào đây để kiểm tra và sửa lại một lần nữa rồi ở đây chúng ta sẽ có cái là tên fanpage tên người dùng là khi nào đủ 25 like thì các bạn có thể tạo được tên người dùng tên người dùng thì à, 25 ví dụ như là để bây giờ nó đang có trên cái trên cái đường link này này nó đang là có mã số đấy nó dài dòng và nó không không được đẹp cho nên ví dụ như là sau này khi mà được 25 người like rồi ấy, bạn sẽ đổi thành là thiết kế web dạy học trực tuyến đấy như vậy thì nó sẽ chuyên nghiệp ngắn hơn và đẹp hơn và khi cái đường link này bạn đã tạo ra rồi thì sẽ không có ai tạo được giống bạn nữa đúng không nó là duy nhất cho nên là đủ phải 25 like thì nó mới cho chúng ta à, tạo nhá bây giờ chưa đủ 25 like chúng ta để mặc định rồi sau khi xong các bạn vô tiếp vùng thêm cái phần email vào đây nữa đấy rồi rồi tiếp tục chúng ta sẽ kéo xuống phần thay đổi khác chúng ta chính sách quyền riêng tư các bạn nên là copy cái đường link website chúng ta vào đây để cho việc à, đi backlink thứ hai việc tuyên bố sở hữu và quyền tác giả thì các bạn lần nữa các bạn copy cái tiêu đề vào đúng không Đó. vậy thì chúng ta lại tiếp tục là lập lại được cái tiêu đề thêm một lần nữa đấy đấy chính là bí quyết SEO chúng ta lập lại thêm cái tiêu đề thêm một lần nữa nhé rồi chúng ta gõ cái tên sản phẩm chúng ta vào đây chúng ta kinh doanh cái gì thì chúng ta gõ vào rồi nó cho chúng ta là tối đa là 2.000 ký tự ở đây ví dụ đây là sẵn chuẩn bị sẵn cái dịch vụ của mình ở đây đấy ra chuẩn bị sẵn rồi các bạn thì ghi ra nhé đây là chuẩn bị sẵn rồi nên ra copy cho nhanh rồi thông tin bổ sung là cái gì đấy thông tin bổ sung thì chính là copy cái đoạn này chúng ta sẽ copy cái tiêu đề nhé nội dung thì này các, bạn cũng phải tự viết ra Đấy, ở đây thì dây viết sẵn rồi cho nên ta chỉ việc copy thôi để tiết kiệm thời gian cái video cho nó ngắn cho các bạn xem cho nó dễ nha. rồi cũng lưu ý khi cái phần đó chúng ta cũng phải nên là copy cái tiêu đề vào cái uh, trang fanpage vào chúng ta lập lại một lần nữa để tốt việc đó là bí quyết tối ưu cho SEO ấy nhá chúng ta làm tối ưu SEO lập đi lập lại này cái từ này này rồi sau khi xong thì các bạn chọn tiền trung bình thôi sau đó các bạn bấm nhất lưu như vậy là xong khi các bạn đã cài đặt xong đầy đủ các thông tin à, liên quan đến fanpage rồi chúng ta tiếp tục bước thiết lập cài đặt vô cài đặt tiếp chúng ta sẽ cài đặt tin nhắn ở đây các bạn lưu ý dùng dai cái chỗ là kéo xuống các bạn bấm vào là đi tới tin trả lời tự động tại vì có khi rất nhiều fanpage thì đôi khi những câu hỏi đầu tiên hoặc là những tin nhắn đầu tiên mà khách hàng nhắn cho chúng ta thì chúng ta nên để cho nó tự động nó trả lời như vậy nó sẽ tiết kiệm thời gian và nhân lực của chúng ta hơn đúng không ạ khi khách hàng comment lại lần thứ hai chúng ta sẽ hỗ trợ họ được ờ, chúng ta sẽ tư vấn cho họ vậy chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhiều các bạn bấm vô là tin trả lời nhanh bật nó lên sau đó bấm vào chỉnh sửa ở đây này xin chào cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi chúng tôi đã nhận được tin nhắn của bạn và sẽ sớm trả lời thì đây là khi khách hàng vào và nhắn tin chúng ta thì nó sẽ hiện ra cái cái câu này đấy rồi như vậy thì chúng ta thêm một cái đoạn này nữa nếu bạn chúng ta thêm một cái đoạn này nếu bạn cần tư vấn ngay thì hãy gọi số điện thoại và hoặc là website truy cập vào website chúng ta vào đây chúng ta bấm vào trang web rồi sau đó bấm nút lưu đó vậy và cái thứ hai là câu hỏi thường gặp tức là những cái câu hỏi nào những cái câu hỏi nào mà các bạn trong quá trình bạn tư vấn khách hàng ấy mà khách hàng cứ hỏi đi hỏi lại hỏi đi hỏi lại đa số là những người họ hỏi đều những câu hỏi giống nhau thì các bạn sẽ cài đặt vào trong này để người ta tự động trả lời Đấy. rồi ví dụ như thêm câu hỏi ở đây là à, ở đây ví dụ như là dịch vụ của giá ấy, thì người ta sẽ tự hỏi là à, thiết kế website là giá bao nhiêu Đấy. đúng không nếu mà các bạn bán thuốc thì người ta sẽ hỏi là ừ, dùng bao lâu thì khỏi dùng bao nhiêu liệu trình đúng không? sau đó các bạn khi người ta bấm vào thiết kế giá bao nhiêu thì nó sẽ hiện ra cái câu trả lời câu trả lời này chúng ta cũng sẽ soạn sẵn đó là chọn gói Đấy. thì trường này tiền bát vào và chúng ta thêm một cái nút nữa để lợi ý chuyển hướng người ta đi ví dụ như là để muốn xem chi tiết hơn thì hãy xem tại à, web ừ. xem tại web AZ rồi chúng ta gắn cái đường link của website chúng ta vào đây đấy chúng ta sẽ gắn cái tài khoản website của ta vào đây ừ. sau đó các bạn sẽ bấm tiếp tục tạo tiếp một câu hỏi thứ hai ví dụ như câu hỏi thứ hai là gì à, ở đây là thời gian hoàn thành cái website này là trong bao lâu đúng không rồi cũng sẽ có câu trả lời luôn thì trong vòng 3 đến 5 ngày thôi hoặc là các bạn muốn giao hàng về sản phẩm thì các bạn nói à, thời gian mà giao hàng là trong vòng bao nhiêu ngày 3 đến 5 ngày chẳng hạn như vậy đúng không nếu chúng ta kêu gọi hành động mua ngay xem thêm hay là gọi điện đúng không đó Rồi chúng ta sẽ copy cái link sản phẩm à hoặc là tên website chúng ta vào đây sau khi xong thì các bạn bấm nút lưu rồi như vậy là vừa vừa rồi chúng ta vừa cấu hình SEO và cập nhật đầy đủ các thông tin cùng cho fanpage đấy và bây giờ chúng ta thử xem coi là cái vai trò đối với người lạ vào thì họ sẽ xem thấy những gì thứ nhất là họ sẽ thấy cái banner chúng ta Đấy, cho nên các bạn cần phải thiết kế cái banner nào càng đẹp càng tốt càng đúng vô cái uh, giá trị mang đến cho khách hàng cái lợi ích mang đến cho khách hàng thì càng tốt nhá rồi thứ hai là đây các bạn thấy là phần giới thiệu này phần mô mô tả này giới thiệu ngắn này đó thì hồi nãy gia điền này tiếp tục là cái phần mà thông tin bổ sung này đó thì nó sẽ chúng ta sẽ rất là dài đây rồi số điện thoại trên website địa chỉ đúng không rất là nhiều rồi trước khi mời thì các bạn nên viết khoảng 10 đến 15 bài nhé à, ờ, sau đó trong tầm khoảng là một tuần à, thì chúng ta mới mời bạn bè vào như vậy thì nó sẽ hiệu quả cao hơn đó rồi việc tạo fanpage thì tới đây đã à, kết thúc chúc các bạn tạo fanpage bán hàng và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thành công Đấy. có thể xem rất nhiều video hướng dẫn khác tại nghề kinh doanh online.com Xin chào và hẹn gặp lại